cung kiên cao sang mẹ thì lo chẳng đủ chẳng đầy ăn vài đồng thì mày lá may măng chút công chùa sinh lọc giàu sang thấy sư thầy tay chập thưa vân dù là sư nho tuổi hơn mình cha mẹ thì dưỡng nuôi mình lớn nói câu một cha lời hai câu đi ra đời con sống hy sinh còn mẹ cha thui thui một mình say vào thì con thương mẹ lòng, hát những bài công mẹ ơn cha chờ những thứ cao sang ở nhà cơm mẹ phải tự làm ra ngoài đường dạ thưa chào hỏi nhưng đối với mẹ thua một người dưng câu hiếu đạo là nhận ai ơi bạn ngoài kia rồi cha lọc lừa không đạo nào mà quá đau hiếu hiếu cha mẹ mới là cũng được sinh ra có cha mẹ đi vào chùa thì xem lại nhé lo cha mẹ ven toàn hay chưa và những thứ cao sang ở nhà cơm mẹ phải tự làm ra ngoài đường dạ thưa chào hỏi nhưng đối với mẹ thua một người dưng câu hiếu đạo là nhận ai ơi bạn ngoài kia rồi cha lọc lừa không đạo nào mà quá đau hiu hiu cha mẹ mới là đi tu Phật của chúng ta cũng được sinh ra có cha mẹ Đi vào chùa thì xem lại nhé Lo cha mẹ ven toàn hay chưa Phật của chúng ta cũng được sinh ra có cha mẹ Đi vào chùa thì xem lại nhé Lo cha mẹ ven toàn hay chưa Đi vào chùa thì xem lại nhé Lo cha mẹ ven toàn hay chưa